Hello anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em à, đi chơi tài xỉu thì nó mang lại hiệu quả cao cho anh em và cái độ báo chuẩn xác cho anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm nhé thì à, cái bộ à, đồ chơi tài xỉu báo dung ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này cách chơi của nó như thế nào anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết cái cách chơi của nó thì vô cùng là dễ cho anh em cho anh em chơi anh em đến sân chơi anh em đưa được hột vào thì là anh em cầm cái máy rung này và anh em cảm nhận cái độ rung của nó rồi anh em chơi được. đấy, còn anh em nào làm cái thì là anh em có thể cầm cái máy rung này anh em chơi đấy và cảm nhận cái cái độ rung báo mặt hột để cho anh em có thể cân ván đấy xem là như thế nào để hiệu quả cho anh em thì cái bộ báo dung bốn mặt này khi mà anh em đi chơi anh em test tăng tích ở sân chơi thì tôi bao cho anh em nam châm nước muối Đấy, và bao luôn cả máy quét kim loại nhé máy quét kim loại thì là cũng qua được hết thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test nhanh cho anh em Đấy, không nói dài dòng nữa test nhanh luôn cho anh em để cho anh em thấy được và tôi sẽ đánh mấy cái chén này xem là nó có hiệu quả hay không nhé thì uh, kêu anh em bật máy lên bật máy lên này anh em cảm nhận độ dung của người tôi Đấy, thì một dung cái ờ, hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó chỉ duy nhất một hột thôi nhá đấy, đây là hai hột chợ tôi mới cho vào đấy. thì là tôi sẽ test cho anh em một hột thôi nhá một hột thôi đấy thì uh, lên con nào tôi sẽ báo đọc cho anh em con đó nhá. đấy nhất này nhất đúng không anh em mở này đó nhất hai này hai thì là con nhị này đó không dung này không dung là ba bốn thì chén này thường thường là anh em không chơi à, anh em không đánh hoặc là anh em nào mà đang hên thì anh em có thể đánh tài đánh xỉu đó tùy anh em đó, ba này liên tục không dung này bỏ này bốn này không dung này ba này một hai ba ba dung là con năm này năm đúng không năm này đó một nhất này đó đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em này một hai ba bốn dung là con lục đúng anh em đấy cái, cái bộ đồ chơi báo dung bốn mặt này nó báo cho anh em bốn mặt mặt nhất mặt nhị và mặt ngũ mặt lục đấy nhất một dung nhị hai dung ba dung này là con ngũ đấy, bốn dung là con lục đấy thì anh em có thể anh em mà đưa vào sân chơi anh em à, có thể căn và đó để anh em đánh tài là xỉu đấy, đó tùy anh em còn anh em nào làm cái thì anh em có thể đấy, biết được nhất nhị ngũ lục rồi thì là anh em có thể cân đo đong đếm vào cái cái bàn đó của anh em đấy, anh em can nền hay là anh em có thể ờ, làm gì đó đấy là làm gì đó để cho nó thuận lợi nhất khi mà anh em đi lắc nhé đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt anh em anh em nào mà muốn sở hữu những cái bộ hột tài xỉu không tang đi chơi đấu trường đấy, lắc đấu trường 5 năm hay là được bất kỳ những cái đấu trường nào thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là số zalo trên màn hình đấy, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em